Xin chào tất cả các anh đang xem clip Rất nhiều các anh đang chơi đánh bài mà lỡ thua Nhưng không biết phải làm sao để mà gỡ gạc lại Thì trong clip này em sẽ hướng dẫn để giúp các anh gỡ gạc lại những gì các anh đã mất Khi các anh đang chơi đánh bài mà không biết trước được bài của đối phương Trong clip em sẽ hướng dẫn các anh cách để biết trước kết quả Biết bài của đối thủ là bao nhiêu Để không làm mất thời gian em xin giới thiệu tới các anh bộ sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài năm 2021 được nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, có chất lượng siêu mỏng, độ rõ nét lên tới 7D, giá cả thì rất là hợp lý. Với châm phương uy tín quý hơn vàng, các anh yên tâm đặt hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đầy đủ và thanh toán tiền giúp em. Khi các anh chơi đánh bài, các anh chỉ cần đeo kính áp tròng này vào trong mắt Em cam kết với các anh là hoàn toàn không có hiện tượng đau mắt hay là mỏi mắt như những sản phẩm trước mà các anh đã từng sử dụng. Thay vào đó là một cảm giác rất là dễ chịu và thoải mái. Sản phẩm bên em được bảo hành một đổi một trong vòng một năm. Nói sơ qua về bộ kính áp tròng thì hộp kính được làm bằng gỗ rất là chắc chắn. Nắp hộp được mạ vàng nhìn rất là sang trọng. Khi các anh chưa sử dụng đến sản phẩm các anh có thể đặt ở một chỗ để trưng bày nhìn rất là đẹp mắt. Bên trong của hộp kính bao gồm hai một cặp kính áp tròng. Khi nhận hàng, các anh kiểm tra phải có đầy đủ hai cái mắt kính này các anh mới nhận hàng giúp em. Một lọ nước để rửa mắt kính để giúp cho kính của mình nó không bị khô và không bị xước. Và một cái hộp để đựng kính để khi các anh đi chơi xa các anh không tiện mang theo cái hộp to thì có thể bỏ kính vào trong này để mang theo rất là nhỏ nên mang theo rất là tiện và một cái kẹp để giúp anh đeo kính vào và tháo kính ra dễ dàng hơn nó rất là mềm vậy nên khi các anh gắp kính thì kính nó sẽ không bị rách khi mua kính các anh sẽ được tặng kèm theo là 10 bộ bài xanh 2K bên em cũng có rất là nhiều loại bài khác như là bài rồng đỏ bài rồng xanh bài xanh 2K loại mới bài xanh hoa cúc thì bây giờ em sẽ Test thử cái kính áp tròng cho các anh xem Thì cái kính nó rất là mỏng Em sẽ cho các anh xem cái kính này Đây cổ ở đây Nó có cái nút trong này để không bị rơi ra các anh nhé này cái kính nó rất là mỏng này kính rất là mỏng nên khi các anh đeo vào nó sẽ không bị lộ các anh nhé bây giờ em sẽ test thử cái kính áp tròng cho các anh xem thì khi đeo kính vào trong mắt các anh sẽ nhìn thấy là màu tím như vậy Đó. còn đây là bộ bài của bọn em nhìn không khác gì một bộ bài bình thường ngoài quán đâu bây giờ em sẽ bóc bài ra để test thử cho các anh xem nó khác nhau như thế nào 7 rô này 7 rô thì nó sẽ không có một ký hiệu gì ở đằng sau các anh nhé add rô này tám tép này tép thì nó sẽ có hai cái dấu gạch ngang ở hai đầu này hai rô này nhìn rất là rõ đúng không ba rô này ca tép này Zipic này big thì nó sẽ có hai cái dấu ở hai góc này nhá thì cũng có nhiều anh lo lắng rằng là cái kính thì nó màu tím vậy khi các anh chơi bài nó bị lộ hay không thì em xin cam kết với các anh là hoàn toàn không bị lộ bởi vì khi các anh đeo kính vào trong mắt thì cái kính nó sẽ áp sát vào trong mắt của các anh lúc đấy thì màu kính nó sẽ trùng với màu mắt của các anh các anh có những thắc mắc hay là cần thông tin gì thì để lại số điện thoại